Alo, xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể anh em nhé. Xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em đã một lần nữa quay trở lại với kênh soi cầu rủ rú miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì à, đồng hồ đã điểm sang 18 giờ 35 phút rồi anh em nhé. Đấy, kết quả thì cũng đã vừa mới trả thưởng xong cho anh em được 5 phút rồi. Chúng ta lại tiếp tục cái hành trình của mình nhỉ. Tuy rằng là chúng ta không đạt được những cái điều chúng ta mong muốn ngày hôm nay, cũng như là điều may mắn mà chúng ta ngày nay chúng ta chưa đạt được nếu mà ngày hôm nay đổi cho tất cả anh em à, những cái đường cầu mình bắt cho anh em ở trên video và nếu như mà chúng tôi cũng chốt cho anh em theo cái dàn là không hai ngày mà cái khoảng thời gian trước chúng tôi chốt cho anh em ấy thì thật sự nó là hết nước chấm rồi rất là rực rỡ nhưng mà ngày nay thì thật sự nó rất là đáng buồn bởi vì là thời gian gần đây thì chúng tôi không bắt đường cầu bao lâu khung hai ngày nữa mà chúng tôi chỉ bắt ngày một thôi cho nên chiến thắng của chúng ta thì à, anh em cũng đã biết rồi cái khoảng thời gian gần đây thì cũng chưa đạt được cái may mắn chủ yếu là chúng tôi đang chốt làm video để à, có đề xuất cho tất cả anh em thôi thế cho nên anh em theo dõi video bên mình rồi thì tốt nhất anh em theo hoặc không theo nhé không theo hay không thì anh em cũng để lại cho mình một là lượt like cũng như là những là đăng ký lại kênh để à, nhận những cái đường cầu cũng như những số tốt nhất mỗi ngày mà bên mình sẽ chốt và tham khảo cho tất cả anh em nhé bên mình thì à, đăng video vào lúc 18 giờ 50 phút cho nên anh em cũng để ý cái giờ giấc có thể là một số anh em thì theo số bên mình nhưng mà có một số anh em thì không nên anh em chú ý một chút những cái đường cầu những con số mình bắt cho anh em nhé đặc biệt là cái khoảng thời gian mà mình à, đăng video lên tốt nhất hơn nữa thì anh em cũng vui lòng để lại cho mình một lượt like và đăng ký lại kênh đúng không ạ ngày hôm nay thì à, đặc biệt về con 18 81918 bộ số cũng rất là đẹp đúng không anh em gánh đầu đuôi đầu đuôi 8 này đầu đuôi gánh rồi 81918 lô tô ngày hôm nay thì à, tất cả các đồ số thì à, đều ra rồi đúng không ạ nhìn hơn một chút thì chúng ta thấy đầu 6 đầu 6 thì chúng ta có 60 61 đủ hai nháy này 67 và 68 ngoài ra thì còn 42 và 49 thì à, hai con mỗi con đủ hai nháy đầu không đầu một đầu hai thì mỗi đầu nổ ba nháy đúng không ạ đầu không có không không nổ hai nháy con không sáu này đầu một thì có 10 11 18 18 là nổ đặc biệt rồi đầu hai thì có 22 24 28 Ngoài ra thì những cái đầu nổ hay nháy như đầu 3, nổ 35, 36 này, đầu 7 nổ hay nháy nhưng mà nổ con 77. Nổ hay nháy rồi, đầu 8 có 83, 87, đầu 9 có 96, 97. Đầu 5 có duy nhất có 53 thôi. Đấy thì những cái kết quả ngày hôm nay thì à, thực ra lô kép khá là nhiều anh em ạ. Lô kép chúng ta có 00 hay nháy này, có 11 hay 2. Chúng ta có 77, 77 nổ hay nháy. Lô tô hay nháy này có 42, 49, 00, 77. Đấy là những con lô tô hay nháy ngày hôm nay. Thế thì mình có tham khảo cho anh em cặp 2772 và con 18 ở trên video ngày à, mùng 4 mà chúng ta đã không hoàn thành rồi. Rất là đáng tiếc. Ngày mai thì à, mình sẽ bắt cho anh em cặp này này, cặp 0330 nhá Cặp này thì mình nghĩ ngày mai hết nước chấm rồi. Khả năng là chiến thắng này anh em ạ. Rất là nhiều cầu báo cặp 0330 này. Đấy, ngày mai ngày mai anh em à, cứ tự tin cho mình cặp này nhá nhé, 2330. Thì khả năng là tỷ lệ nổ rất là cao cho tất cả anh em ở những cặp song thủ mình bắt không ba ba mươi còn bạch thủ thì mình bắt cho anh em con à, đây này con 56 nhá bạch thủ thì mình bắt cho anh em 56 ngoài ra thì cặp 4 tự nhiên 4 anh em thích anh em có thể vào được thì mình sẽ chọn anh em cặp 5665 thì mình sẽ sẽ sàng lọc ra và lựa chọn cho anh em con 56 còn à, cặp song thủ là 0330 nhá dạ 0330 Ok, chốt số cho tất cả anh em ngày mùng 5 này. Song thủ 0330. Ngày mai này hết nước chấm cặp này luôn. 56 nhá, bạch thủ 56 đầu đuôi này. Đầu đuôi thì mình sẽ bắt cho anh em đó là chạm mà chạm 0 và chạm 9 đấy, hai hai hai chạm mà thấp nhất và chạm lớn nhất là cặp 0990 này. không hai 03 04 92 93 94 97 Đấy Đây dàn rút gọn của mình nhé Chốt số cho ngày 5 tháng 5 năm 2023 Anh em à, trùng cầu kết cầu thì anh em có thể theo cùng mình Đến hết cái ngày mai Không trùng cầu không kết cầu thì anh em dừng mức tham khảo thôi thì à, anh em không kết cầu thì cũng được nhưng mà anh em cũng nhớ để lại cho mình một lượt like nhé nó không mất gì của tất cả anh em đâu một đến hai giây thôi đó là cái niềm động lực và niềm vui mà chúng tôi nhận được từ tất cả anh em đúng không ạ xin được cảm ơn và chúc cho tất cả anh em đại thắng thành công và mang về thật nhiều thắng lợi nhé đừng quên là đăng ký lại kênh để nhận để nhận những con số tốt nhất mỗi ngày mà chúng tôi chốt cũng như là đưa lên video nhé anh em nhé xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai